bộ xương khổng lồ và bảy thứ đã làm các nhà khoa học sửng sốt. Khảo cổ từ lâu vẫn luôn là một công việc thú vị. Đây là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ cũng như đam mê với lịch sử và những sự kiện diễn ra trong quá khứ. Dưới đây là 10 phát hiện tuyệt vời nhất mới được các nhà khảo cổ tìm thấy. Chúng có thể là một kho báu quý giá hay dấu vết của những loài vật khổng lồ trong thời kỳ xa xưa. Nào, chúng ta hãy bắt đầu thôi. Một Kho báu tiền Noman ở Anh Quốc Vào năm 2019, một người phụ nữ tên Lisa Ray và chồng là Adam Staplex đã sử dụng máy dò tìm kim loại để đi tìm kho báu tại cánh đồng chưa được khai phá trong một trang trại phía đông bắc, Sampress ở Vương quốc Anh họ đã phát hiện ra một trong những kho báu lớn nhất ở quốc gia này với 2.571 đồng tiền bạc cổ. Những đồng bạc được chế tạo từ thời vua Harold II, vị vua Anglo-Saxon cuối cùng của Anh. Triều đại của vị vua này chỉ tồn tại được 9 tháng, kể từ tháng 10 năm 1066 cho đến khi ông tử chiến trong trận Hastings Chính vì vậy, tiền xu sản xuất vào thời kỳ này là vô cùng quý hiếm. Phần lớn giá trị ở những đồng tiền nằm ở việc đúc tiền cực kỳ phức tạp và tinh xảo. Các chuyên gia cho biết những đồng tiền Hero có giá từ 2.000 đến 4.000 bảng mỗi đồng xu. Vì vậy mà kho báu này có thể có giá trị từ 3,7 triệu đến 6 triệu USD. Các nhà nghiên cứu cho rằng những đồng tiền Hero rất đáng giá vào thời điểm đó. Chúng hẳn là phải thuộc về một người giàu có, và có địa vị cao trong xã hội, rất có thể người này đã chôn cất số tiền để giữ cho chúng được an toàn. Các chuyên gia của Bảo tàng Anh đã mất tới 7 tháng để đánh giá và lập danh mục những đồng xu. Họ cũng đã lên kế hoạch để định giá chính xác cho kho báu khổng lồ này. 2. Bí ẩn về những dòng sông có 1.000 tảng đá khắc hình Linga. Sahara Linga là một địa điểm hành hương ở Sisi Tarlok, quận Uttara, Canada, bang Karnataka, Ấn Độ. Từ xa xưa, nơi này đã mang vẻ đẹp hoang sơ và bí ẩn. Dòng Samala ngày nay trở nên nổi tiếng hơn khi người ta phát hiện ra hơn 1.000 tảng đá chạm khắc hình Linga, biểu trưng cho sự phồn thực bên bờ sông. Trong tiếng Phạn, Sahara Linga cũng có nghĩa là nghìn Linga, theo Arsene Pace. Các nhà lịch sử học tin rằng những linga này được tạo ra dưới thời Sadahiva Raya hay vua Siksi của vương quốc Vijayanaga ở miền Nam Ấn Độ trong giai đoạn 1678-1718. Một truyền thuyết địa phương kể rằng Sahara Linga đã được tạo ra theo lệnh vua dựa trên niềm tin rằng nó sẽ giúp ông tại vị dài lâu. Một nơi tương tự cũng đã được tìm thấy ở Campuchia nằm cách Angkor Wat 25 km nơi đây được gọi với cái tên Couples Being, có ý nghĩa là cầu đỉnh, Hestres. Tuy nhiên dù cũng có rất nhiều tượng điêu khắc, linh ga nằm khắp dòng sông, nhưng khách du lịch chỉ đến đây chủ yếu vì tò mò, chứ không nhằm mục đích tâm linh. Không ai biết những bức điêu khắc này do ai tạo ra và nhằm mục đích gì. Người dân địa phương tin rằng các linh ga này là biểu tượng của năng lượng sáng tạo. Khi nước sông chảy qua, chúng sẽ làm cho đồng lúa trở nên màu mỡ hơn mặc dù rất nhiều biểu tượng của văn hóa Hindu đã bị phá hủy trong chiến tranh, nhưng chính những cánh rừng rậm rạp quanh khu vực này đã bảo tồn nguyên vẹn những tác phẩm kỳ bí. 3. Hóa thạch xương khủng long khổng lồ ở Pháp Các nhà khảo cổ Pháp vừa khai quật một hóa thạch xương khủng long khổng lồ dài 2 mét và nặng gần nửa tấn trong một ngôi làng trồng nho ở miền Tây Nam nước này. Giới khoa học Pháp gọi hiện vật thời tiền sử này là báu vật quốc gia. Hóa thạch xương đùi vừa được tìm thấy vẫn còn ở trong tình trạng khá tốt và có niên đại 140 triệu năm tuổi và nặng 400 kg. Qua nghiên cứu giám định, các nhà khoa học cho rằng đây là phần xương của một con khủng long khổng lồ. Đây cũng là hóa thạch khủng long lớn nhất từng được phát hiện tại Pháp. Các nhà nghiên cứu cũng đang tiến hành so sánh mẫu vật này với mẫu xương đùi khủng long được phát hiện vào năm 2010 để tìm hiểu xem liệu chúng có thuộc về cùng một cá thể hay không. 4. Hang động bí ẩn của người Maya Vào năm 2018, các nhà khảo cổ học ở Mexico khi đang tìm kiếm một chiếc giếng thiên trong sách cổ đã bất ngờ phát hiện ra một hang động của người Maya, được cho là bị niêm phong từ hơn 1.000 năm trước. Bên trong có chứa hơn 150 di vật kỳ lạ được dùng cho các nghi lễ cổ xưa, bao gồm lưu hương, bình hoa, đĩa trang trí và một số mẫu vật chưa rõ nguồn gốc. Việc nghiên cứu tại đây được coi là một cơ hội để các chuyên gia thực hiện mô hình khảo cổ hang động hoàn toàn mới, sử dụng công nghệ tiên tiến và các lĩnh vực chuyên ngành như bản đồ 3D. Từ hang động mới được phát hiện, các nhà khảo cổ học đã mở rộng ra phạm vi tìm kiếm và phát hiện ra một hệ thống gồm 7 hang động nằm sâu bên trong lòng đất. Việc phát hiện ra hệ thống hang động này đã được công bố bởi Viện Nhân chủng học và Lịch sử Quốc gia Mexico – để đến thăm phòng đầu tiên trong 7 phòng nghi lễ tận sâu bên trong, các nhà khảo cổ phải bò qua chục mét đường hầm chật hẹp. Trong quá trình phân tích, một số người cho rằng người Maya cổ đại coi hang động và hố sụp này là lối vào thế giới ngầm. Các chuyên gia khẳng định việc nghiên cứu sâu hơn những hang động này có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn cuộc sống của người Maya, cũng như làm sáng tỏ nguyên nhân của đợt hạn hán thảm khốc thảm họa được cho là nguồn gốc dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh cổ đại này. 5. Ngôi mộ cổ 4.400 tuổi ở Ai Cập Vào tháng 12 năm 2018, các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ra lăng mộ 4.400 tuổi ở Saqqara của một thầy tu được biết tới với tên gọi Wadi vốn là người có địa vị cao trong xã hội thời đó. Lăng mộ này có chứa ít nhất 55 bức tượng được bảo quản ở tình trạng hoàn hảo, chưa có một dấu hiệu nào của sự đào bới hay tác động của con người. Trong cuộc họp báo, ông Khalid L.N. Anthony, Bộ trưởng Bộ Cổ vật Ai Cập cho biết ngôi mộ được bảo quản đặc biệt nhiều màu sắc với những tác phẩm điêu khắc bên trong. Bên dưới mộ cổ, các nhà khoa học còn tìm thấy 5 căn hầm bí ẩn được cho là có thể đang chứa quan tài của thầy tu Quati qua trị vốn là một thầy tu có địa vị cao trong xã hội Ai Cập cổ đại thời bấy giờ. Ông làm việc với pharaoh Neferkare. Vị pharaoh này cai trị Ai Cập trong khoảng thời gian từ 2446 đến 2438 trước công nguyên. Kim tự tháp của ông nằm cách phía bắc Saqqara chừng 3 km tại một khu có tên là Abu Abusit Lăng mộ cổ được thiết kế hai tầng với tầng trên gồm 24 bức tượng, còn một tầng dưới chứa 31 bức. Hầu hết các bức tượng tạc hình người hoặc những vị thần. Trong đó có một số bức có kích thước tương đương với người thật, số còn lại cao chừng hơn 1 mét. Bên trong lăng mộ chứa vô số các bức tranh với màu sắc vẫn còn được bảo tồn dù trải qua hàng thiên niên kỷ. Từ hình ảnh trên tranh cho thấy người Ai Cập cổ tham gia suốt nhiều hoạt động, từ nấu ăn cho tới xây dựng. Dự kiến nhóm nghiên cứu sẽ khai quật năm hầm bí mật trong vài ngày tới với hy vọng tìm thêm nhiều thông tin mới về quan tài chứa thi thể của thầy tu Wati và những món cổ vật được chôn cùng ông. 6. Hệ thống đường cao tốc 2.000 năm tuổi Năm 2019, nhóm nghiên cứu thuộc dự án khảo cổ học Mirador Basin đã phát hiện một hệ thống đường cao tốc 2.000 năm tuổi kéo dài 240 km của người Maya ở thành phố cổ Al Maridor thuộc khu vực Maridor Basin, Guatemala. Ao Maridor nằm dưới cánh trường nhiệt đới Paten, phía bắc của Tamela, là thành phố lớn nhất của người Maya với diện tích 2.158 km vuông và dân số khoảng 1 triệu người. Tại đây có các kim tự tháp lớn nhất từng được phát hiện ở Trung Mỹ với công nghệ vẽ bản đồ địa hình từ trên không bằng tia laser LIDAR, nhóm nghiên cứu có thể lập bản đồ 3D của khu vực Mirador Basin mà không bị khu rừng rậm rạp che khuất. Họ phát hiện ẩn dưới tán cây là các kênh rạch, bãi bẫy thú, kim tự tháp, đê kè, ruộng bậc thang cùng với mạng lưới đường xá rộng lớn. Đây là hệ thống đường cao tốc đầu tiên trên thế giới và chủ yếu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu xác định các bẫy thú phức tạp ở đây được tạo ra bởi cư dân thành phố El Marido. Nó chứng tỏ hoạt động sản xuất thịt ở Pasim Marido đã đạt quy mô công nghiệp. Việc phát hiện hệ thống đường xá cổ đại sẽ cung cấp thêm nhiều địa điểm nghiên cứu cho các nhà khoa học. Từ đó họ có thể làm sáng tỏ nguyên nhân suy tàn của nền văn minh Maya ở Mirador Pasim vào khoảng năm 150 sau công nguyên. Căn phòng bí ẩn gần 2.000 năm tuổi ở Nedro, Roma – vào năm 2019, nhóm khảo cổ bất ngờ phát hiện một căn phòng bí mật bên dưới cung điện có tuổi đời gần 2.000 năm do Hoàng đế La Mã Nero xây dựng. Bên trong căn phòng bí mật được trang trí bằng những bức tranh tường, mô tả nhiều sinh vật có thực và huyền thoại màu đỏ, nâu đất và dấu vết mạ vàng. Ngoài ra, các họa tiết còn vẽ hình chim chóc, chiến binh cầm cung, kiếm đang chiến đấu với báo đen nhiều hình vẽ mang họa tiết cây cối có đường nét uốn lượn. Được biết, nhóm khảo cổ gọi căn phòng bí mật là phòng nhân sư theo hình vẽ sinh vật thần thoại nằm trên hòn đá thiên Patterson. Việc phát hiện thấy căn phòng khá tình cờ khi nhóm nghiên cứu đang phục hồi căn phòng kế bên của cung điện.